Rồi, bữa nay um, chúng ta có một cái đề tài mới. Dạ. Mình ôn sơ lại mấy cái mấy cái đề tài trước. Đó là uh, uh, liên tục mấy bài giảng tôi nói về uh, cái cảnh giới tâm thức á. Ví dụ như là cái tâm thức của rừng, tâm thức của biển, tâm núi của đồng ruộng, tâm núi tâm thức của sa mạc thì hôm nay chúng ta uh, cũng có một cái đề tài nó cũng có cái liên quan đến, đến, đến cái đề tài đó mấy cái đề mấy cái bài giảng đó kia tôi nói chưa hết ý chúng ta biết rằng uh, toàn bộ cái gọi là cuộc hiện hữu hay là cái dòng sinh tử của chúng ta ờ, trong cái cõi đời này đó nó nó được uh, thiết lập trên ba cái nền tảng đó là tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống thì cái môi trường sống ở đây nó là ờ, mình cái chỗ mình ở cái người mình gặp công việc mình thường làm và cái đề tài suy tư thì bốn cái này cộng lại gọi là môi trường sống và gom tổng chi lại đó thì ba cái nền tảng đó tôi nhắc lại đó là ừ, tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống thì rất là nhiều bà con ờ, nghe chữ tiền nghiệp với chữ tiền đó bà con dễ bị đóng khung tiền à, tức là tiền thân tiền kiếp thì cái đó đúng nhưng mà đúng có 50 phần trăm thôi ừ. bởi vì chúng ta nhớ rằng cái tiền nghiệp à, nó là cái nghiệp trước để cho cái quả sau ừ, tiền nghiệp nó mới có dẫn đến cái hậu quả ừ, tiền và hậu có tiền nghiệp mới có cái hậu quả thì à, đã đành cái đời sống này hiện tại của mình ấy nó là được ờ, là thiết lập trên cái nền tảng của tiền nghiệp quá khứ nhưng mà cái tiền nghiệp đó nó chỉ là một phần thôi nó cái tiền nghiệp nó còn có nghĩa thứ hai nữa đó là những gì mà chúng ta làm bây giờ nè, nó lại là tiền nghiệp cho kiếp sau như vậy thì tiền nghiệp nó có hai nha tiền nghiệp đây có nghĩa là là cái dẫn đến cái hậu quả thì cái tiền nghiệp mà, nghĩa một có nghĩa là những gì thuộc về quá khứ nhưng mà cái tiền nghiệp thứ hai nó, nó là những gì chúng ta đang làm bây giờ nó lại là tiền nghiệp cho kiếp sau ở bên Phật giáo Bắc truyền trong cái ờ, hệ thống giáo lý duy thức là có cái chữ a lại gia a lại gia thức từ cái tiếng phạn là a la giác là cái chỗ tích chứa thí dụ như hima la giác có nghĩa là cái chỗ chứa tuyết à. nhưng mà bên Phật giáo Nam truyền thì không có xài chữ a la giác mà xài chữ a sa giác à, a sa giác ở trong bản tiếng Thái đó thì cái chữ lát và chữ sát viết giống nhau chữ khác nhau cái là chữ sát thì có thêm dấu dấu phẩy còn chữ lá thì không viết trang nghe này đó à, viết nhau trang à, viết nhau như trang vậy đó mà những khác có cái dấu phẩy ờ, và đó cũng là có trường hợp thú vị ừ. thì cái a la giá đó là cái theo cái ờ, quan điểm của duy thức đó là cái tạng thức hay là tàn thức tức là cái chỗ tích chứa ờ, các cái chủng tử thiện ác phạm thánh của một chúng sinh ừ. còn cái a giá trong kinh điển Pali nó có nghĩa là cái khuynh hướng Ờ, khuynh hướng tâm lý ờ, thì các vị thấy tôi đã nói là cái nền tảng của hiện hữu nó gồm có ba thứ đó là tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống và trong bài giảng thì tôi đặc biệt tôi nói đến chữ khuynh hướng ừ. cái khuynh hướng tâm lý đó, chính cái khuynh hướng tâm lý nó dẫn đến cái tiền nghiệp ừ. cái tấm mình tham nhiều sân nhiều trí nhiều niệm nhiều định nhiều từ tâm nhiều à, chính cái khuynh hướng đó đó nó mới dẫn đến các cái hành động thiện ác của mình và chính hành động thiện ác đó nó trở thành ra là cái tiền nghiệp cho một kiếp sau cho cái đời khác không? nhưng mà, mà mỗi kiếp sống thì nó lại có cả ba à, nhưng mà thật ra ba cái này nó liên quan với nhau tức là cái này nó tạo ra cái kia và cái kia nó tạo ra cái này chính khuynh hướng tâm lý nó dẫn đến cái tiền nghiệp và chính tiền nghiệp của kiếp cái khuynh hướng tâm lý của kiếp trước nó tạo ra cái tiền nghiệp của kiếp trước và chính cái tiền nghiệp đó nó mới dẫn đến cái tâm đầu thai của kiếp này Ờ, chúng ta sinh ra trong một cái hoàn cảnh ví dụ như là giàu hay là nghèo đẹp hay là xấu khỏe hay là bệnh không? thì chính cái tiền nghiệp đó nó là một lần ngày xưa là do cái nước tâm lý mà nó tác động ra cái tiền nghiệp thì nghe là do cái tiền nghiệp đó nó mới dẫn mình vô trong cái môi trường sống hiện tại và trong môi trường sống đó thì ít nhiều cái khuynh nước tâm lý lần này nó lại được tác động từ cái tiền nghiệp thí dụ như khuynh hướng tâm lý của mình là người rộng rãi hào sản nhưng mà do cái tiền nghiệp quá khứ uh, mà mình uh, là, là có một kiếp nào đó mình cũng bụng xỉn uh, mình sang đoạt cái tài sản sở hữu của người khác bây giờ mình sinh ra mình đói nghèo thiếu thốn thì trong cái hoàn cảnh đói nghèo thiếu thốn đó, đó thì cái khuynh hướng tâm lý hào sản của mình ấy ít nhiều nó bị ảnh hưởng tin tôi đi cái đó có có ví dụ như là mình thấy một người miếng điện trung bình một người miếng điện rất là hào sản theo cái thống kê của đại đó thì dân Miến Điện được xem là cái dân tộc hào sản bậc nhất trên thế giới khi mà đa phần dân Miến Điện dám bỏ ra một phần tư thu nhập của mình để mà làm phước này để bố thí đâu có dân tộc nào trên thế giới mà dám bỏ ra một phần tư nhưng mà riêng người Miến Điện thì dám làm gì đó tuy nhiên hôm nay trong cái bối cảnh dịch bệnh rồi chính biến tại quốc gia Miến Điện thì chúng ta phải nói rằng cái lòng hào sản của người Miến Điện đang ở trong cái giai đoạn bị thử thách nghiêm trọng bị thử thách nghiêm trọng à, đói quá mà thì cái chuyện cho ra có lẽ phải tính lại một là không cho hai là có lẽ phải cho ít cho ít là một chút nghe cho ít một chút ừ. cho nên cái khuynh hướng tâm lý nó tác động đến cái tiền nghiệp và cái tiền nghiệp nó cũng tác động khuynh hướng tâm lý và trong bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nhấn mạnh cái khuynh hướng tâm lý ừ. có nghĩa là cái môi trường sống nó có ảnh hưởng đến cái khuynh hướng tâm lý và cái tiền nghiệp nó có ảnh hưởng đến khuynh hướng tâm lý và ngược lại khuynh hướng tâm lý nó có tác động lên tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý của kiếp này này nó sẽ tác động cho cái tiền nghiệp kiếp sau nha có ảnh hưởng cứ nghe là cứ là là nguyên một cái chuỗi nhân quả như vậy do cái chuỗi nhân quả à, vừa, vừa đen vừa trắng thì nó kiếp sau nó tạo ra cái quả vừa trắng vừa đen và trên cái nền tảng vừa nửa trắng nửa đen đó nó cộng với cái môi trường đó ví dụ như bây giờ ai trong chúng ta cũng có cả trắng lẫn đen hết cả cả thiện lẫn ác nhưng mà cái môi trường sống nó quan trọng lắm ví dụ như là tôi vừa nói đó chúng ta có hai thứ bản năng bản năng thiện và khả năng bản năng bất thiện ừ. thì khi mà chúng ta sống ở một cái môi trường tốt thì cái bản năng thiện nó có cơ hội nó phát triển Đấy, nó có cơ môi cơ may phát triển tốt nhưng mà nếu mà chúng ta có một bản cái khuynh hướng tâm lý thiện nhưng mà ở trong một cái môi trường mà nó không có thuận lợi đó thì cái cái cái khuynh hướng thiện kia nó bị thử thách nó bị bào mòn ừ, cái đó có cái đó có mình mình bẩm sinh đó, mình mát mẻ mình sống dung hòa dễ thương lắm nhưng mà mình trong hoàn cảnh mình tiền nghiệp nó thúc đẩy mình phải xâm vào trong một cái hoàn cảnh mà mình ở toàn là mấy cái người mà có vấn đề không à, à họ tệ quá thì cái dễ thương cái mềm mỏng của mình nó lâu ngày nó cũng bị ờ, ờ, là tác động tiêu cực cái đó có nha là có và trong bài giảng này tôi đặc biệt tôi nói đến cái cái khuynh hướng tâm lý là sao có nghĩa là chúng ta nhớ làm câu nói như thế này chúng ta không thể lựa chọn nơi sinh mà chúng ta có thể lựa chọn nơi sống ừ, nhớ nha chúng ta uh, có thể không lựa chọn được nơi sống nhưng mà có thể lựa chọn được cái người chơi cái người để mình mình trang như vậy chúng ta thấy một không thể lựa chọn được nơi sinh thì ít ra cũng lựa chọn được cái nơi sống mà nếu không lựa chọn được nơi sống thì ít nhất chúng ta cũng lựa chọn cái người để mình mình chơi thì cái người để mình mình chơi ở đây nó phải hiểu thì nghĩa rộng người ở đây có nghĩa là một cá thể nào đó có hai tay hai chân mắt mũi thì đó gọi là người không nhưng mà người ở đây nó còn phải được hiểu nữa là những cái nguồn thông tin đấy, mà chúng ta thường tiếp cận thí dụ như là sách báo phim ảnh à, mấy trang website chẳng hạn mấy cái bài mấy cái room trong internet chẳng hạn thì cái đó mình cũng có thể gọi đó là người ờ, vì sao là vì rõ ràng là qua những cái đó chúng ta tiếp cận với những nhân cách với những quan điểm của ai của cá nhân nào đó cho nên cái chữ người đi nghĩa rất là rộng dầu đó là một trang sách thì nó cũng là người người gián tiếp nó không trực tiếp của người xuyên tịch của tác giả nhưng mà nó chính là cái quan điểm tư duy nó quan điểm suy nghĩ quan điểm tư tưởng quan điểm chính kiến quan điểm đạo học của cái người mà đã viết đã nói ra cái đó nha thì ở đầu bài giảng tôi có nhắc nhấn mạnh cái chữ a giá cái chữ đó, đó dịch là khuynh hướng tâm lý nhưng mà nó có một cái chữ nữa mà tôi đặc biệt à, tâm đắc đó là cái chữ lối mòn à, mỗi người trong chúng ta đều có rất là nhiều lối mòn và tùy cái hoàn cảnh sống mà chúng ta chú ý đến lối mòn nào trong những lối mòn có sẵn nha nãy tôi mới nói đó mình có lòng hào sản à, rộng rãi mình có lòng mát mẻ dễ thương sống vị tha à, sống lợi tha vô ngã quên mình à, hy sinh nhưng mà chung quanh mình toàn là mấy người ích kỷ mấy người nhỏ mọn lâu ngày rất có thể là cái lối mòn mà dẫn về cái hào sản nó bị mọc đầy cỏ dài mà đôi khi cái lối mòn mà toan tính vị kỹ đó thì bây giờ nó nó trơn tru dễ đi hơn Đấy. tôi nhớ đã tiếp xúc với một số hành giả Việt Nam trở về từ trung tâm ờ, thiền viện Pa à, họ cho chúng tôi biết rằng là ở, tôi chưa chính thức tôi chưa chính thức ờ, được ờ, chưa, tôi chưa trực tiếp chính thức nghe một cái vị nghe ngài Paao hay là một giáo thọ nào ở Paao nói về chuyện này nhưng mà tôi nghe từ các hành giả họ nói rằng là theo cái đường lối của Paao là chúng ta hoàn toàn có thể tin được rằng ngay đời này kiếp này mình có thể chứng thiền chứng thánh uhm, thay vì cứ nghĩ rằng chỉ là tập trung vung bồi cái ba la mặt cho một cái đời sau kiếp khác thì cái người tu tập theo truyền thống pa ao thì có thể ừ. tin được là đời này đó nếu mà nỗ lực đúng mức đúng cách thì có thể chứng thiện chứng thánh ngay trong đời này này à, họ hỏi ý kiến tôi về chuyện đó ừ, thì tôi nói rằng uh, tôi không muốn trả lời bởi vì uh, không có cách trả lời nào mà vừa lòng quý vị mà cũng đúng với ý của tôi <clears throat> còn khó lắm cho nên tôi nói tôi chỉ góp ý thôi tôi nói rằng mỗi người ờ, trong chúng ta có rất là nhiều thứ vốn liếng có rất là nhiều thứ chủng tử này thì uh, thay vì ờ, mình đi tìm hiểu coi mình có đủ ba la mặt hay không đó, thì mình tự mình xem coi mình đang đi trên cái lối mòn nào mình đang đi trên cái lối mòn nào ừ. trong cuộc đời sống thường nhật mình có thể mặc áo một uh, tu sĩ tăng ni À, một người cư sĩ áo trắng chúng ta có thể mặc cái áo của một hành giả vào sumin à, cái cái màu áo nó chưa tới đâu đâu nhưng cái quan trọng nhất mình để ý coi mình đang đi trên cái lối mòn nào mỗi người có những lối mòn quý vị mỗi người có những lối mòn mà không có chánh niệm không có trí tuệ mình không có thấy là được thì cái lối mòn đó chính là cái asya cái khuynh hướng tâm lý của mình đó. vì chính cái đó đó nó dẫn đến cái cái gọi là tiền nghiệp cho kiếp sau đó ừ, cái đó quan trọng lắm cái lối mòn là mỗi ngày cái lối mòn nó đạo Phật thì Đức Phật cứ dạy rất rõ là các vị có đọc cái quyển con đường cổ xưa không con đường cổ xưa của của thầy phạm kim khánh thầy dịch rồi. Ừ. thì trong đó thầy có nhắc là một câu phật ngôn rằng um, ở trong uh, kinh tạng đức phật ngài dạy rằng là ngài không phải là người sáng tác ra cái con đường giải thoát mà ngài chỉ là người đi lại cái con đường cổ xưa trong khu rừng thẳm sanh tử mà ngày xưa ba đời chư Phật đã đi qua nha à, cái lối mòn đó là cái lối mòn đó dạ. nhưng mà có điều mình phải mở mặt nói thêm nói là lối mòn nhưng mà nhưng mà ở đây mình phải đi bằng đôi chân của mình và cái thấy của mình trong lúc chứng đạo là hoàn toàn là của mình không phải là cái thấy vay mượn từ người khác chứ còn không nghe chữ lối mòn mình tưởng là là là vị phật này vay mượn nó mòn vị kia không phải mà đi lại con đường đó thôi nhưng phải đi bằng đôi chân của mình và cái thấy trong lúc chứng đạo là cái thấy của mình không phải là cái thấy vay mượn từ người khác nha yeah thì mình thấy ngay cả Phật pháp cũng chỉ là lối mòn thôi có một điều là trong dục sinh tử các vị phải đồng ý với tôi chính cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó đã kín đáo mở ra cho chúng ta vô số những lối mòn vô số những lối mòn và rất nhiều lần tôi nói câu này Dầu biết hay không dầu muốn hay không thì mỗi giây đồng hồ trôi qua chúng ta đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó dầu biết hay không biết dầu muốn hay không muốn À, thì mình đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó mà mỗi giây đó nha mỗi giây phải mỗi phút mỗi giây ừ. nói gì là trong từng kiếp sống và trong nhiều kiếp sống trong vô lượng kiếp sống chúng ta gọi là đã vạch sẵn cho mình rất là nhiều cái lối mòn và thì chắc có bị hiểu mà trong vô số những lối mòn đó thì có tốt có xấu hôm nay để có được cái niềm tin là mình có thể chứng thiền chứng thánh ngay trong cái đời này hay không thì cái chuyện đầu tiên là phải có giáo lý phải học giáo lý chứ còn cái đầu của phạm phu mình không có thể ngồi mà suy diễn tưởng tượng đọc uh, uh, chớp và nhán uh, là, là vài ba cái thứ uh, sách uh, triết học của lão trang của Krishnamurti của Osho của Nguyên Phong rồi cho đây là đủ không đâu không không đủ đâu. dầu đọc tất cả kinh điển cũng còn không đủ mà nhưng mà có điều căn bản chúng ta phải lấy kinh điển làm gốc về mặt lý thuyết thứ hai về mặt thực tập phải sống chánh niệm thôi phải sống với niệm và tuệ thì khi mà dốc sức cho giáo lý và cho cái đời sống tự quán ấy, thì lúc chúng ta mới có cơ hội để mà quan sát mình nhìn lại mình xem của mình đang đi trên con đường nào nha cả đó là cái quan trọng tôi nhớ có một vị uh, thiền sư uh, người Thái người thái không biết là ngài có đắc chứng cái gì hay là ngài có nói theo thái lan ngài, ngài có sẵn mantra không mantra là chú thuật á không biết là ngài có chú thuật hay là có thần thông hay là do người tu thiền lâu ngày người có cái quệ căn không biết nhưng mà ngài có những cái dấu hiệu của một người có thần thông ví thí dụ như là ờ, thiền viện ngài trong, trong, trong núi rừng ấy, mà hành giả ở phương xa tới ờ, thì nghe có người thì tình cờ ghé khách du lịch tới tình cờ ghé đồng hoan nghĩ ở lại tu và có người nghe đồn rồi, rồi tới ở tu và có những cái chuyện rất là đặc biệt thế ngài nói cho uh, mấy người mà tri sự mấy cư sĩ tri sự trong chùa tri sự nghĩa là mấy người lo việc chùa ngài nói rằng uh, coi dọn thêm uh, hai cái phòng nghe uh, dọn thêm hai cái phòng dưới đó nhà bếp thêm uh, thêm ngày mai thêm thức ăn mình chắc ngày mai có mới khách tới thăm đấy mà ngài đâu có sẽ phone ngài sao chắc chắn là ngài có email rồi không phải không có mà ngài không biết luôn à, mà đúng có có đúng hôm sau có mấy người khách tới có phòng có đồ ăn cho họ à, một chuyện rồi có mấy lần à, học trò hành giả của ngài đó xin phép ngài về Bangkok thì ngài ở uh, Chiang Rai à, ngài ở Y Sản thì họ mới xin phép ngài về Bangkok cái ngày đó là trẻ trẻ một chút đi hai ngày nữa rồi về thì đúng như vậy nhờ họ làm đúng như lời ngài như vậy thì cái cái công việc mà họ cần phải giải quyết đó, đúng là nhờ họ về trễ đó cho nên nó suôn sẻ thì đó các vị nghe kịp không tức là lẽ là nếu mà họ về trước đó, thì hai ngày không làm ăn được gì hết mà mất hai ngày tu thiền còn đằng này là nhờ họ về trễ cho nên họ có được thêm hai ngày tu thiền và về tới nơi thì ví dụ tôi ví dụ nha ví dụ họ lỡ hẹn ngày đó mọi người đó họ bị họ bị có vấn đề có việc nhà phải hai ngày sau họ mới giải quyết cho hay như vậy đó ừ. hay như vậy thì như hẹn trong nha sĩ ờ, để làm răng nhưng mà ông nha sĩ không có việc nhà ông nha sĩ quen vậy hai tuần sau hai ngày sau ông mới chậm, đấy mà nhiều chuyện như vậy à, rất là nhiều chuyện còn ví dụ như ngày đâu phải là nhà khoa học nhưng mà ví dụ như ngày nói là mấy ngày tới uh, bây giờ đây ngày mai ai muốn đi đâu thì đi nha nhưng mà mấy ngày tới đi đứng khó khăn đó mà đúng thì mưa tầm gió tả coi như là cái cái cái cái cái cái, cái, cái cầu gỗ mà bắt ngang con suối mà dẫn về làng đó, thì nước nó cuốn trôi bắt còn mưa tầm tả không đi đâu được hết và các vị biết rồi ngày nói theo kiểu ngôn ngữ mình là ngày nhà quê lắm ngày, ngày âm lịch cũ chú lắm ngày đâu có biết máy móc gì đâu nhưng mà lạ lắm người có dấu hiệu đó là lạ nãy giờ tôi chỉ kể cái vòng ngoài cái này mới chính nè rồi có mấy ông thương gia đại gia đó cũng nghe đồn là ngày đạo cao đức trọng mà ngày có thần thông à, có người nói ngày giỏi bùa có người nói là ngày nuôi âm binh đấy mà, mà nói nôm na là ngày biết trước được nhiều chuyện lắm cho nên họ mới vô họ lại ngày họ vô rừng đó mò vô trong rừng đi xe đi đò vô rừng kiếm ngày lại ngày. họ mới trình ngày muốn làm chuyện này chuyện kia xin ngày cho lời khuyên rồi còn có người thì hỏi ngày nhờ ngày bói về tương lai tình duyên rồi lâm hết ừ. mà ngày là thiền sư ngày giải thiền mà, mà quần chúng nó mới giải mới ác chứ ừ. Vâng. Ờ. mà tôi nói thiệt nếu bây giờ mà tôi mà tôi có cái nghề bối rối thì cái người đến với tôi nhiều lắm <laughs> và và tới và tới để học giáo lý mà tôi dám bảo đảm rằng tới là nhờ tôi bói không mà tôi hứa nó có thiệt hoặc là ví dụ như tôi bây giờ mà tôi tôi tôi, tôi có khả năng mà mà, mà tôi tôi chạm vô người nào mà họ được mát lạnh á không còn đau đớn nữa nó là trời tôi hốt bạn chứ đừng có nói chữa ung thư nha không cần chữa ung thư không cần chữa tiểu đường không cần chữa covid chỉ cần họ bị đau đớn họ bị nhức nhói mà tôi chỉ chạm nhẹ ngón tay vô là nó mát lạnh nó thoải mái à, mà có chết cũng chết thanh thản với nụ cười trên môi thì ví dụ vậy đó là nó kéo tới một, một tỷ luôn đó, nha thì bị được cũng vậy là quần chúng thì nó tu hành thờ phật cái thật ra đó là mình cứ nhắm nó toàn mấy lợi ích trả tiền không à mấy cái ba xu không à. thì họ lời nhờ ngài bói thì ngài nói một câu rất là hay cái câu đầu tiên ngài nói là luật cấm thì kheo không có làm thì bói không có làm phong thủy không làm thì bùa thì pháp thì cúng thì tụng à, cái câu đầu tiên bà con phải nhớ cái đó nha nếu mà con nghĩ tôi là tỳ kheo thì cái vụ nó dẹp Đấy. câu thứ hai ngài nói rằng đó bói đó là dựa vào cái cái tiền nghiệp quá khứ thôi mà trong khi bà con mỗi ngày bà con lại tạo ra vô số cái nghiệp mới thì bói sao được bói thế gì như bà con thường ngày ừ, ừ, ừ, gọi là liên tục tu hành miên mặt cố thí trì giới thiền định thì tôi dễ bối còn năm nay bà con là một ngày là bất thiện bao nhiêu phần trăm ác con nhiều phần trăm bối rồi ra chỉ một cái hạng người mà bối dễ nhất là thuần ác hoặc thuần thiện hay mình dễ bối còn như bà con toàn là 50 50 hoặc là 30 70 40 60 sao bói mà cái câu này hay nhưng mà tôi chốt lại cho bà con nhớ câu này bối tương lai không bằng tạo tương lai đấy cái câu là bây giờ tôi bắt đầu tôi quay lại cái bài dạy của tôi theo cái quan điểm của người Ba Ao á, thì mình có thể tin được kiếp này mình chứng thiền chứng thánh không có cần thầy bà nào bối mình tự mình bối với mình mình bối cái tương lai bằng cách là mình tạo cái tương lai nó chắc ăn hơn tôi cứ đi đến tôi hỏi người ta tôi có làm bác sĩ được hay không nó không chắc ăn cái này mới chắc ăn này tôi đi học ngành y đó học siêng học giỏi đấy cố gắng nỗ lực đấy à, tất cả cho cho cái, cái ngành y thì cái cái, cái cái với những cái đó thì tôi có thể mối được cái tương lai tôi là là bác sĩ hay không ít nhiều mấy chục phần trăm ở đời này học điểm là học cứ đi gõ hết cửa này tới cửa kia mà nhờ bói đó thì tôi nghĩ nó khó lắm không à, khó lắm tôi nhớ ông Scratch có lần ông ngồi ở chỗ ngã tư đường có cái ông cách lạ cái hỏi gì chứ từ đây ra chợ bao xa ông im lặng thì ông khách tưởng là Socrates bị, bị lãng tay ông mới hỏi lần nữa ông, ông kê lỗ tay ông hỏi đây ra chạy bao xa Socrates ông nói ông bực ông bực cái ông ông, ông nói công quăng lại công gặp cái thứ dở hơi ông bỏ ông đi để ông đi được mấy bước thì Socrates mới kêu ông lại Socrates nói nói bằng cái ngôn ngữ Hy Lạp thời đó nói bằng cái cách nói của văn minh thời đó mà mình dịch bằng ngôn ngữ bây giờ đó làm nó đây ra chạy khoảng 15 phút không biết lúc đó có đồng hồ chưa nhưng mà một cái đơn, ờ, đưa đồng cái đơn vị mà của cái thời đó một khắc à, một canh vậy đó nó đây nó khoảng 15 phút thì ông khách kêu hỏi tại sao nãy ông nói thì Socrates nói tôi phải coi ông đi nhanh chậm là tôi mới nói được <laughs> dạ. à, cho nên các vị hỏi tôi các vị hỏi tôi chứ bây giờ con có đắc đạo được hay không để tôi coi cái vị tu kiểu nào đó ra này tôi mà nói vậy thôi chứ còn bà nội tôi có biết gì tôi kiểu nào ví dụ như cái đối với tôi một cái thứ mà đi chậm chậm rồi ăn mà chậm chậm rồi thì cái gì cũng cà rờ cà mò mà nói cái đó là thiền thì tôi thề đọc tôi không có dám tin đó là thiền bởi vì nó cà rờ cà mò mà trong đầu nó phóng giật ờ, rồi nó thất niệm tôi còn biết được chuyện nữa nó là ngày ờ, ngày Tê Chaniya ngày Tê Chaniya là thiền sư mà, mà, mà Ừ, chuyên trách dạy cho Sumin mấy người mà thấy ngài họ có nhiều người họ bị sốc là ngài không có cái phong thái của thiền sư ngài ăn nhanh lắm ăn nhanh nhanh nhanh, nhanh. mà lên trình pháp thì ngài ngồi ngài chống tay này giống như người chán đời này giống như người trả nợ quỷ thần vậy đó rồi cái câu trả lời là nhiều khi giống như là, là, là đùa cỡ người ta giống như là, là, là cỡ thường ta vậy đó ừ ví ờ, dụ như vậy nhưng mà có quan trọng nhất là ngày có chánh niệm trong lúc ngày ăn hay không ngày đi đứng ngày sinh hoạt ngày thoải mái lắm ngày không có phong thái mà như ngày sumin sẽ đo ngày sumin là cái bị ổn tâm muốn teo các vị có nhớ cái mặt khó đanh đó. Ờ, nhìn cái vị đó là nó thấy là tứ niệm xứ không khí niệm xứ là dày đặc rồi nhưng mà ngày tây chaniya thì cũng có ngày nhìn ngày ờ, đại khái <laughs> ngày đại khái còn ngày ờ, ngày gì ta ngày ở dạ trên cha tôi đâu có tôi hậu xâm tôi đâu có duy gặp ngày tôi có coi mấy cái clip mấy clip trên youtube á ngày nói chuyện ngày cười đến mơ ngày ngày, ngày cười mà ngày lúc thì ngồi ngày chống tay nè ngồi không giống thiền sư ngày trên cha ngày, ngày coi tôi có mấy clip thấy ngày cầm chổi ngày quét mà thấy cái y áo ngày thoải mái thì không có trùm vấn như mấy vị sư ờ, mấy vị sư mà pa ao Việt Nam á Việt Nam mà có loại pa ao Việt Nam á đi bên miếng điện tù thì ăn về lúc nào cũng giá quấn kính mít là đi đứng đường đường đường đường, đường cấp bí giá chứ ngày ở trên cha là ngày có ngày tới cha gia không có lạ như cái, cái, cái, quán việt nam tự quán việt nam ờ, đi trước ờ, miếng điện ờ, tới mấy mấy bước rồi. thì coi như là là ngày thoải mái này cái quan trọng nhất là nội tâm của nhà ra sao đây cái năm mới quan trọng nha ừ, thì đây cũng vậy thì uh, tôi không thể nhìn tôi đánh giá các vị tôi chỉ nói cho các vị nghe thôi các vị muốn biết mình có đủ ba la mật hay không thì hãy coi cái lối mòn nào mà mình đang đi tất cả con đường quý vị đang đi tôi xin bảo đảm một nghìn phần trăm đều là lối mòn hết ngay cả bồ tát tất đạt bồ tát tất đạt cho đến khi mà ngày sau khi thắng ma vương xong mà ngày ngồi dưới gốc bồ đề ngày vẫn đi theo cái, cái con đường mà chư phật quá khứ đã đi bởi vì trong chú giải ghi rất rõ tất cả bồ tát chấm đẳng giác trước khi thành đạo đều yeah, lấy cái tứ thiền mà đắc bằng đề một hơi thở nó rõ nha đều lấy cái tứ thiền mà mà đắc bằng hơi thở lấy cái tứ thiền nó làm nền để làm chi để quán để mà nhập vào đó xong mà xuất ra à, lấy cái cái, cái cái cái cái cái khả năng định tâm và bình thản của người tứ thiền mà mới vừa xuất ra quán chiếu 12 duyên khởi tự nhiên nghĩ rằng 12 duyên khởi để mà quán chịu và chứng Phật quả thì rõ ràng cái con đường này đi cũng là con đường cũ của chư Phật thôi mặc dù tự ngày đi trong không phật nào thọ tay nắm dắt ngày hết nhưng mà tự ngày đi nhưng mà phải vẫn đi trên con đường đó thì bà con mình hôm nay cũng vậy trong mỗi phút trôi qua mình coi mình đang đi trên cái lối mòn nào tôi xin nói rõ nha đừng có tưởng mình là tăng ni mình đang có mặt trong thiền viện rồi mình đang có mặt trên cái lối kinh hành mình đang ngồi trên tọa cụ rồi mắt mình nhắm không hoặc chân mình bước một cách gọi là khẽ càng chậm rãi đó là là tuệ quán chúng chắc và cái quan trọng nhất là cái tâm tưởng các vị nó, lúc đó nó đang trôi trên lối mòn nào đó. cái tam nghiệp thường nhật của mình ấy, nó được diễn ra này, trong cái, cái lối mòn nào cái đó mới quan trọng còn cái chuyện mà các vị đi từ từ ăn từ từ nói từ từ mắt nhìn xuống ít cười ít giao tiếp rồi đó các tôi không tin tôi không có lấy đó làm cái chuẩn không mà cái quan trọng nhất là là các cái nội tâm quý vị lúc đó có niệm và có tuệ hay không niệm là biết rõ mình đang ra sao và tuệ biết rõ mọi thứ đang diễn ra nó là cái gì biết rõ cái hao và cái quát cái đó mới là cái thước đo chuẩn nhất mà thật ra mình cũng chẳng cần biết mình có khả năng đắc hay không mà mình cứ đi đúng con đường đó thì tôi nhớ có một ờ, vị thượng tọa uh, dạy cái kinh nghiệm đi đi leo núi thế này một là leo núi hai là đi đường xa đó thì nó nói thế này mình cứ nhìn cái con đường nhìn cái cái cái khoảng cách trước mặt mình nó khoảng tầm 2 mét mà cứ cắm cuối mà đi cắm mà đi vì nó, nó nghe thì nó kỳ lắm nhưng mà nó thú vị lắm cứ nhìn trước mặt mình khoảng 2 mét thì cứ nhìn nó mà đi à, thì con đường nó sẽ ngắn đi à, còn vừa đi mà vừa cứ cứ nhẩm nhẩm chết trời phải lợi tới cái gốc cây thông kia đó rồi quẹo phải rồi mới tới cái quán nước là như vậy là được một phần ba rồi từ quán nước đi một đổi gặp cái hồ đó thì coi như là một nửa mà cứ ngồi nhắm thì nó xa mà nó lâu mà nó mệt lắm và không có tận hưởng không có thưởng thức được này không có tận hưởng không có thưởng thức được cái cảm giác thoải mái lẽ ra phải có trên cái con đường đó cái này rất là quan trọng nha dù con đường nó xấu quá không? nhưng mà nếu mình đi trong chánh niệm ấy, thì con đường nào cũng thú vị như nhau hết tôi xin đoan chắc một nghìn phần trăm chứ không phải một trăm mà một nghìn phần trăm nếu mà đi bằng chánh niệm ấy, đi bằng trí tuệ đấy thì con đường nó xấu quá nó vẫn cho mình cảm giác an lạc y chang như con đường đẹp là vì sao vì lúc đó mình đang nổi hướng này giống như ăn vậy đúng không quý vị ăn ăn osawa đó, chỉ có muối bè gạo lứt thôi nhưng mà phải nói nó ngon là vì sao về mình cứ tập chú trong cái chuyện nhai cứ nhai cho kỹ nghiền cho nát nha nó vỡ rác nát từng cái cái, cái hạt mè rồi tự nhiên nó thơm nó béo và vị nó ngon ta đấy cái dịch vị mà tiết ra lúc đó làm cho cái miếng cơm nó ngon hơn đấy à, thì ở đây cũng vậy ở đây là mình sống chánh niệm sống tự quán chính là mình đang gặm nhấm từng cái hạt mè thực tại mấy cái vị có hiểu không lúc đó mình đang đi trên trên một cái lá mòn đó lá mòn đó lá mòn dẫn về bờ giác đó còn không kéo đó thì mỗi phút trôi qua đó chúng ta có hàng trăm cái lối mòn để mình đi mà mình không có ngờ mặc dù trên người mình đang khoác áo tăng ni mặc dù mình đang mặc áo của một hành giả nhưng mà cái tâm mình hay quẹo qua những lối mòn mình không có ngờ ví dụ nha thích ăn ngon thích mặc đẹp thích giao tiếp thích những mối quan hệ thích nghiên cứu kinh điển thích nổi tiếng thích uh, tình cảm thích được yêu thương và thích yêu thương tất cả đều là những lối mòn mình ngồi như thế này mà cái tâm mình nó phóng nó hướng theo những lối mòn mà mình không ngờ như trong kinh Phật dạy cái tâm thức chúng sinh ấy, nó giống như là những con con vật vậy đó con chim nó cứ tìm cơ hội để nó bay lên con cá nó cứ tìm cơ hội để nó về nước rắn rít trồn cáo thì nó tìm cơ hội để nó về hang hốc và lùm bụi luôn luôn là như vậy phải tin như vậy nha cái gọi là tâm viên ý mã nó chưa có đủ đâu mà phải nói cái ví dụ đức phật với đức, đức phật nghe thì nói là cái tâm thức mình nó giống như một cái bầy động vật và bầy bầy bầy mấy con vật vậy đó tức là nó tâm tham nó đi tìm cái cảnh giới của tham à, cảnh giới tham mà tâm sân nó đi tìm cảnh giới của sân hoài nghi mạng kiến nó mỗi cái nó đi tìm cái để mà nó nhắm tới rồi con mắt nó cũng đi tìm cái chỗ để nó tới lỗ tai cái nó, nó mũi lưỡi nó cũng đi tìm cái để nó, nó để mà nó thưởng thức để nó ghi nhận nha thì như mà bài giảng vừa rồi cho cái lớp internship tôi có nói chuyện pakatap đấy chữ pakatap cái là nổi bật dầu thế giới này nó có thiên hình vạn trạng nó có gồm bao nhiêu triệu ngàn tỷ thứ đi nữa thì trong mỗi phút trôi qua chúng ta chỉ sống với một cảnh mà thôi cảnh nào nổi bật à, cảnh sắc cảnh thân cảnh khí cảnh vị cảnh xúc mỗi một khoảnh khắc đó. và có cái 121 tâm đó, thì dĩ nhiên mình phàm thì mình đâu có tâm thấm mình không chứng thiền thì làm gì có tâm đối đại đúng không như vậy thì mình sẽ tâm tâm dục giới và dĩ nhiên trong tâm dục giới có ta có mấy cái tâm mà tâm tố mình cũng có đúng không rồi như vậy thì mình nói tổng quát là trong một trong mỗi một phút trôi qua đấy tùy thuộc vào cái căn cơ khuynh hướng tâm lý tiền nghiệp và môi trường sống mà mỗi phút mỗi một giây trôi qua chúng ta sống với cảnh nào trong vô lượng cảnh mà vô lượng cảnh gom gọn là nằm trong sáu cảnh nhưng mà tôi nói vô lượng đây có nghĩa là có biết bao nhiêu cái để mình nhìn có biết bao nhiêu cái để mình nghe nên được gọi là vô lượng nha rồi thì mỗi phút trôi qua chúng ta chỉ sống với một cảnh mỗi giây ấy, chúng ta sống với một cảnh và sống với một tâm mà thôi cái tâm nào nổi bật và cảnh nào nổi bật tâm nào nổi bật là sao tôi đang ngồi thiền mà tôi nghe một cái đồng tùy vào cái căn cơ cái trình độ của tôi mà tâm nào nó nổi bật lúc đó biết trong rừng có nghe kịp không ví dụ như tôi là người nhiều từ tâm tôi là người nhiều tâm tư tôi nghe một cái đồng đó tôi nghĩ có ai bị gì không ta à có ai bị gì không ta còn ông nhân đánh động rất là nóng nghe một cái đồng một cái nó trời đất ơi bộ không biết giờ này ta ngồi thiền hay sao mà mà mà mà, mà, mà um dùm quá các bạn nghe kịp không đấy rồi phan còn bà má bà má bà đang ngồi viện mới nghe một cái đùng tôi nhớ đến đứa con gái bà nó đang nó đang làm việc nhà bếp à tức nghĩa là ai cũng phải bị tai nạn nhưng mà cái người đầu tiên mới nghĩ là con gái bà trước hai mẹ con đi làm hành giả đúng không rồi rồi cái thay phiên nhau làm việc cái nhà bếp đúng không rồi bây giờ bà, bà má lên ngồi thiền đúng không rồi bà nghe nhà bếp một cái đồng chuyện đầu tiên là cái ái mà nó làm việc trước bà nghĩ đến con gái của bà đấy còn có người thì họ bật là là đứa nào đã làm ông dùm đâu lúc đã tu thiền cả thiền viện ai biết giờ này giờ thiền mà mà lọ mọ là sao mà để mà um dùm như vậy là sao đó là sanh còn cái bà má nó nghĩ đứa con gái bằng ái còn cái người có tâm từ thì sao có ai bị gì không ta cái chữ ai đây là bao gồm tất cả including everybody à, thấy chưa thì sao còn bà kia bà chỉ gom gọn của đứa gái mà thôi nó còn đứa gái gọi là exception đấy nhưng mà ông kia cũng gom hết như vậy mình thấy chỉ có một tiếng đồng thôi là mình thấy cái tâm nào nổi bật đó trước hết là nhị, nhĩ thức nổi bật đó ờ, tâm nhĩ thức rồi tiếp theo đó là tâm tham nổi bật hay là tâm sân nổi bật hay là từ bi nổi bật thấy chưa thấy chưa rồi có người lúc đang rớt cái đồng tôi bảo đảm một ngàn phần trăm trong đám hành giả nghe hành giả ngồi trong thời hành trong đó có hành giả không có nghe tôi biết như vậy thì tôi bây giờ nói trên núi chứ, chứ cách đây hai năm là tôi sống ở dưới rừng cái rừng cái rừng à, cách tôi à, hai giờ lấy xe nó sát bên đường ray xả lửa rừng nhưng mà có cái đường ray nó chạy cắt ngang rừng các vị có tim không các vị có tim đó là rất nhiều người đến thăm tôi họ ngồi nói chuyện mà cứ họ cứ nhăn mặt hoài mỗi lần xe lửa đi ngang họ nhăn mặt nó trộn ơi đi ồn quá siêu nhưng mà tôi tôi nói riết cũng quen tôi chỉ nói tới đó thôi chứ còn tôi nói nữa họ nói tôi nổ tôi biết tôi không có nghe thì biết không không phải tôi biết nhưng mà khi mình nó đã quen rồi đó thì nó sẽ tạo nó có câu lớn quá nhỏ mà nhỏ hóa không đấy khi mà, mà buổi đầu mình mình đặt vấn đề nó lớn chuyện thì nó khác nhưng mà bây giờ khi nó quen rồi thì sao nó quen rồi bắt đầu nó trở thành bình thường mà bình thường nó trở thành nhỏ mờ nhạt à, chỉ điểm đơn giản vậy thôi nên cho nên có nhiều hành giả lúc đó ngay cái lúc mà nó, nó kêu có cái gì đó nó kêu cái đùng nó thì lúc đó họ đang bị mũi chích hoặc lúc đó họ ngay cái lúc họ đang phát hiện là họ bị tê cái chân họ bị đau đầu gối kinh khủng lắm hoặc là họ bị một cái họ nghe bị lối ở trong tim một lối trong bao tử hoặc là ở, ở lưng ấy. Đấy. thì lúc đó ngay cái thời điểm mà ngay cái lúc họ phát hiện được là họ bị đau chỗ nào đó thì ngay lúc đó là cái, cái tiếng đùng nó, nó, nó xuất hiện à, nó xảy ra đúng chưa ừ. thì lúc đó đối với họ cái tiếng đùng nó không có mà nó lại cái xúc giác lúc đó chỉ chú ý đến cận đau vậy thôi thấy chưa đó. như vậy thì mỗi một phút mỗi một giây mỗi một khoảnh khắc hiện hữu ấy, tùy thuộc vào cái tâm sinh lý tùy thuộc vào cái căn cơ cái sở tánh của mỗi người mà cái tâm nào nổi bật và cảnh nào nổi bật và ngay lúc đó toàn bộ vũ trụ với vô lượng chúng sinh trong đó đối với chúng ta tất cả là zero lúc đó toàn bộ vũ trụ tất cả chúng sanh lúc đó là zero bao nhiêu vấn đề chính trị văn hóa tôn giáo lịch sử xã hội tất cả là zero lúc đó chỉ có một cái tâm đó và cái cảnh đó mà thôi à, cái đó chỉ là chữ Pakata là cái gì nổi bật mà Pakata nó nhiều nghĩa trong đó có nghĩa là nổi bật cái chữ này được các ngài sử dụng ở trong ờ, thành tịnh đạo và trong Mahatika đó ờ, có ờ, trong đó các ngài giải thích tu tứ niệm xứ là tu như thế nào thì các ngài giải thích tu tứ niệm xứ là sống chánh niệm và trí tuệ với cái gì nổi bật nhất sống hết mình với cái gì nổi bật nhất cho nên mình phải học kỹ bốn đề mục thân thọ tâm pháp và học kỹ niệm thân là sao niệm thọ là sao niệm tâm là sao niệm pháp là sao học hết rồi bắt đầu bằng thân thân thân quán trước tức là bắt đầu là sao ngồi theo dõi hơi thở hoặc là theo dõi các cái, ờ, cái, cái tư thế sinh hoạt đi biết là đi ngồi biết là ngồi đứng biết là đứng nói chuyện biết là, là chuyện đấy ví dụ như vậy ví dụ như bây giờ mình quay lại để một hơi thở đi mình đang ngồi theo dõi hơi thở thì lúc đó đó trong kinh đức phật ngày dạy được hơi thở mà lòng của đó là cả bốn niệm xứ thở ra biết thở ra thở vào biết thở vào ra dài biết ra dài vào dài biết vào dài ờ, ra vào dài ngắn biết rõ đó là thanh quán nhưng mà thọ quán là sao biết rõ rằng mình đang thở ra với sự khó chịu đang thở ra vào với sự dễ chịu đó là hơi thở mình kết hợp với thọ quán còn hơi thở mình kết hợp với tâm quán là mình biết mình đang thở ra bằng tâm tham đang thở vào tâm sân Đấy. còn cái pháp quán là mình biết rõ mình đang thở ra với hỷ giác chi mình đang thở vào bằng sân truyền cái thì cũng là nội dung của ba cái của của của ba cái cái, cái niệm xứ trước nhưng mà nó chuyên nghiệp hơn nó chuyên môn hóa đấy, đấy tôi đang thở ra bằng nghĩ giác chi tôi đang thở vào bằng sinh truyền cái tôi đang thở ra bằng dục truyền cái tôi đang thở vào bằng nghĩ giác chi khi vậy biết rất rõ cũng biết y như thọ như tâm nhưng mà nó chuyên nghiệp hơn chỉ vậy thôi thì mỗi một cái giây phút trôi qua có một cái gì đó cái gì mà nó nổi cộm thì mình sống với cái đó chỉ vậy thôi có một điều ai cũng mỗi khoảnh khắc chỉ sống với một tâm và một cảnh nhưng có một điều nó khác nhau giữa người có tu tuệ quán và không tu tuệ quán ở chỗ nào cái anh mà tu tại quán ấy, ảnh luôn luôn biết rõ cái tâm nào vừa xảy ra cảnh nào vừa được ghi nhận anh biết rõ còn cái anh mà không có tu tập á, thì cả ngày ảnh chỉ là cái xác chết biết đi thôi lăn xăng lăn xăng đang ăn thì nghĩ đến chuyện khác ngoài việc ăn đang uống nghĩ đến chuyện khác ngoài việc uống đang đi ở đây mà cái đầu nghĩ về ngàn dặm không à, đang nằm ở đây mà nhớ chỗ khác cái đó gọi là tại bất tại thân ở đây mà tâm ở muôn trùng tiễn xứ nào? đấy thì cái đó cho nên cái bài giảng này tôi nói nó giữ lối mòn là sao tức là trong mỗi giây phút trôi qua chúng ta chỉ sống với cái gì nổi bật nhất mà cái nổi bật cái mà nổi bật đó đó anh sống với tâm gì và anh, anh nhắm tới cái đối tượng gì à, thì cái đó là nó lại là phải quay trở lại cái chữ lối mòn à, tùy thuộc vào cái lối mòn của anh mà cái gì nó nổi bật trong mỗi giây phút mà sáu căn biết sáu trần cái này lớn chuyện lắm à, không tu tứ niệm xứ để nhận ra cái lối mòn và nên nhớ mình sống nhiều với lối mòn nào thì mình sẽ đi về cái chỗ nằm ở cuối lối mòn đó bởi vì con đường là gì con đường là là là cái cái lối dẫn về một cái đích đến nào đó đúng không con đường là cái lối dẫn về đích đến à, thì tùy thuộc vào cái lối mòn nào mà mình thường đi nhất thì mai này mình sẽ đi về đó Đấy. cũng cái lối mòn đã gọi là lối mòn nhưng mà lối mòn của tuổi quán đi đúng cái con đường mà chư Phật đã đi thì cái đến đến của mình nếu đủ ba la mặt thì cái đến đến sẽ là đạo quả tối thiểu rồi tôi đủ rồi còn nếu như mà mà cái lối mòn của mình đó, mà nó nó là phiền não đó thì khỏi nói từ biết đi về đâu rồi nó mòn nó nhiều nó có người sống nhiều với cái thập thiện thích bố thí thích trì giới thích phục vụ thích nghe pháp thì cái lối mòn đó nó dẫn về các cõi nhân thiên dục giới này xếp tu tập thiền chỉ samatha các đề mục xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không ánh sáng hơi thở không? Ờ, thì đó là cái lối mòn dẫn về phạm thiền giới này tiếp tu tập dạ, về thân thọ tâm pháp luôn sống với chánh niệm về trí tuệ thì đó chính là cái lối mòn nó dẫn về giác ngộ à, có một điều là tôi nhắc lại tùy vào cái căn cơ của mình mà mình đi về lối mòn nào mà cái này mới đáng sợ này cái này mới đáng sợ này. Việt Nam có câu là đi mãi thành đường đi mãi thành đường là sao có nghĩa là à, cái con cái, ngày xưa nguyên thủy đó nó không có không có lối đi nhưng mà vì cắt đường cho nó nhanh đấy cho nên nhiều người họ dẫm lên cỏ mà đi người thứ nhất dẫm lên đó mà đi người thứ hai cũng thấy nó hơi có cái dấu cỏ nó vẹt vẹt đó cũng dẫm lên nó đi thì cũng trải qua nhiều thế hệ dưới nhiều cái góc chân thì cuối cùng thì cái, cái chỗ vẹt đó nó thành ra là lối mòn là cái dấu mòn và nó thành ra cái mình gọi là con con đường nha ở đây cũng vậy chúng ta đi theo chúng ta luôn luôn đi theo cái mình thích đã đành thì cái cái mình thích là lối mòn nhưng mà có cái này quan trọng này cái mình ghét nó cũng là lối mòn các vị có biết không cái mình ghét nó cũng là lối mòn tôi không có thích ông nhân nhân úc mà cứ ngày nào cứ đi ra vô chậm mà gặp mà ông hoài thì cái hình bóng của ông nhân trở thành có lối lối mòn tôi đang nói nghiêm túc nó thành có lối mòn có nghĩa là mỗi lần tôi nghe nói Sydney ở thì mỗi lần tôi nghe nói Brisbane nghe nói úc là tôi nhớ đến Brisbane mà hãy nói đến Brisbane thì phải nhớ đến trang nhân vậy trang nhân cũng là một cái lối mòn yeah Đừng, chứ còn nhiều người nghe lối mòn mà tưởng là chắc để vì mình thích cái đó mình gắn bó cái đó không gắn bó có hai chứ không phải thích trong đầu gắn bó đâu. Tại cái chữ chúng sanh đó, nó từ cái tiếng Bali là sắp tá sắp tá nó có nhiều nghĩa lắm sát cộng với áp tá tức là một cá thể ừ, gọi là chúng sinh nhưng mà cái, cái chữ xác ở mép tá nó có nghĩa là có cái, cái cái cái một cái đơn vị mà cái đơn vị pháp giới mà nó có cái tôi đó cũng gọi là chúng sinh đó theo bà la môn giáo nhưng mà chữ sách tá còn được định nghĩa rất là hay nó từ cái cái động từ là sách sát tí có nghĩa là dính là dính đấy trong vạn vật trời đất không có cái gì mà nó có cái tính năng dính giống như chúng sinh hết dính có hai cách dính bằng cách là bất mãn hai là dính bằng cách là thích thú khi tôi ghét cái gì đó cái tâm tôi cũng dán lên trên đó đã mà tôi thích cái gì đó thì tâm tôi cũng dán lên trên đó này ví dụ như như là là là là là là là là là, là, là. Cái, con đường đó là, là, là mình sợ sợ rắn hay là sợ ma thì mình đi mấy cây số chỗ khác không sao hết nhưng mà đi ngang cái quãng đường đó chỉ có một cây số thôi là mình cứ nghĩ đến rắn nghĩ đến ma lạ thì nó cũng là cách dính hoặc là cái quãng đường đó cây cỏ hoa lá nó đẹp lắm nó đẹp lắm mình cứ trông đến đó mà mỗi lần đi đến đó cái mình chìm đắm mình mê man mình thưởng thức cái hoa lá mùi thơm thiên nhiên cái đó cái đó cũng là cách chính không? mà mình sợ cái quãng đường đó là đi ngang quãng đường có chó dữ này có rắn hoặc là chỗ đó có mấy cái mồ hoang mã lạng vậy đó mình cũng ngán đấy thì mà tâm mình cũng dính nghe nhắc tới một ờ, người một vật một nơi trốn chuyện đầu tiên là mình nghĩ đến cái mình thích và nghĩ đến cái mình ghét tôi bảo đảm luôn bảo đảm cái đó yeah luôn luôn nghe nhắc tới cái một người một vật một nơi trốn thì chúng ta luôn luôn nghĩ tới một cái gì đó mà mình thích hoặc mình ghét thì đó cũng là một kiểu lối mòn cái gì biết không đó là một lối mòn yeah đó là lối mòn thì trong bài giảng này tôi đặc biệt nhấn mạnh đến cái chữ lối mòn đó là bà con hãy nhớ rằng tất cả những cái hình thức sinh hoạt mà à, của mình á, mà người ta có thể quay phim hoặc chụp hình cái đó chưa đủ để gọi là lối mòn mà chính là đời sống tâm tưởng tâm thức của quý vị đó nó mới chính là lối mòn nha mà lối mòn này nó gồm có hai là những gì mình thích và những gì mình mình bất mãn nó đều là lối mòn hết ví dụ như bồ tát uh, ờ, tất đạt trong cái đêm mà ngày đi xuất gia nó bỏ thành là đi đó thì trước cái đêm đó là ngày đi ngày thấy là bốn cái cảnh mà lão bệnh tử tăng đó đấy là ngày thấy người già người bệnh xác chết và, và vị sa môn ấy đó, là ngày thấy cả tâm ngày nó dính vô nó cắn vào bốn cái nó liền à, thì đó cũng là ngày quay ra là nó mòn nó mòn nhiều kiếp thấy cái xác chết thì tự nhiên là thấy quải là muốn đi tu thấy người già là thấy quải muốn đi tu đó, đó là nó mòn và tới cái đêm cuối cùng khi mà ngày đi ngang căn phòng mình thấy mấy cung phi mỹ nữ mà sao cái đêm tiệc tiệc để mừng mừng mừng mừng ra la ra đời đó tiệc tùng lung cung trời ơi quá trời vui luôn vua tịnh vạn ban cử mọi người ăn uống no say rồi tới nửa đêm về sáng thấy ai cũng mỏi mệt say sưa nằm cho nói phơi xác giữa phòng nó nghiến răng rồi áo quần xốc xếch rồi chảy nước bỏ miếng thì tùm lum hết thì ngày đi ngang ngày nhìn ngày thấy nó giống như cái bãi tha ma vậy À, mà đôi khi mình á thì có, có người nhìn thấy mà phụ nữ và áo quần trễ nải sóc sách họ lại có cái lòng dục đó là lối mòn nhưng có người thấy mà trễ nải sóc xếp nghiến răng chảy nước miếng thì họ lại góp họ lại sợ đại thì mỗi người có một cái lối mòn khác nhau thì bồ tát tác đạt nhìn thấy cái lối mòn bồ tát sợ bồ tát nhìn lối mòn đó bồ tát nản chán và 7 năm sau không 6 năm sau 6 năm sau có một cậu công tử tên là giá Xá có nhiều điểm tương đồng với Bồ Tát Tát Đạt lắm có nghĩa là cũng con nhà giàu mà được bố mẹ cất cho ba cái tòa lâu đài để sống trong mùa ba mùa của năm á à, mùa nắng mùa mưa và mùa lạnh đấy sướng vậy đó là cũng một đêm kia sau cái buổi tiệc tùng ấy thì à, công tử giá sáng đi ngang qua căn phòng mình nhìn thấy nguyên một cái đám mà mỹ nữ giai nhân à, coi như nằm lên nơi hở hang ở hổn ngang cái tử ờ, công tử ra xá nản quá đi và vì sao nản là vì trong tiền kiếp đã từng ờ, là cùng với một cái nhóm bạn chuyên môn đi thu gom mấy cái xác mà vô thường nhận để mà về quả tán à, cho thứ nhất là để bảo đảm vệ sinh xã hội mà thứ hai nó cũng bớt chạnh lòng ờ, khi mình thấy cái xác mà cũng được an bái đàng hoàng vậy đó cũng xót thương người ta chết bờ chết bụi tội nghiệp này cho nên là cũng như nhóm bạn chuyên môn thu gom giải quyết cái xác mà trôi xong thắt cổ không ai nhận là đem về thiêu thì bữa đó thiêu thiêu từ thiện thì bữa đó mấy anh em bạn mấy chục bạn đi gặp cái xác của các bà là Ờ, cũng chết vô thừa nhận bên lề đường cho nên mấy anh em mới khiêng mới vô chắc củi đốt rồi đó ờ, thì nó nó cháy được ba mớ cái bắt đầu cái bụng cái các bị biết mà thì nó, nó, nó, nó cháy ba mớ thì tự nhiên một lúc nào đó cái bụng mình nó kín mít đó, nó gọi là tăng cái áp suất lên nó kín quá nó áp suất nó vỡ cái bụng ra nó bung cái đứa nhỏ nó ra thì nguyên đám bạn nhìn thấy cái xác bà nữa là đã trương trình là đã thấy ớn động mà đốt rồi da đấy nó, nó nứt nó tét ra rồi nước vàng rồi mở xèo xèo mắt và nó lồi ra không rồi nó lúc gần nó rút nó bà bật dậy là thấy đã nản rồi rồi bây giờ cái bụng mà nó, nó, nó, nó bung ra đứa bé trời ơi mấy người bạn nhìn ngán quá đi mới nói với nhau câu này nó trời ơi mang cái thân sinh tử khổ quá ghê thiệt chứ ờ, ờ, làm làm mẹ cũng khổ con cũng khổ mình nếu mà mình có nếu quả thật có có lưng hồi kiếp sau thì kiếp trước kiếp sau đó thì mình chắc cũng đã có vô số lần bị vậy và kiếp sau mình cũng vô số lần bị vậy làm mẹ hoặc làm con kiểu này Đấy. thì chỉ nói nhau vậy thôi nhưng mà nó đã trở thành một cái dấu mòn nó trở thành một cái ấn tượng dấu ấn tâm lý một vết hàng tâm tưởng đại cho nên sau nhiều kiếp mà coi như làm lành không tánh dữ không vun bồi công đức thì cuối cùng ý, trong cái chót đó thì cái anh thanh niên mà dẫn đầu cái đám từ thiện đó, đó chính là thanh niên giả sát khi mà nhìn thấy cái mấy cái cô mà mỹ nhân giai lệ mà nằm ngổn ngang mà coi như áo quần sóc xếp trễ nải thì công tử cái tâm tưởng lập tức nó quay về với lối mòn xưa thiên ngán công tử mới nói trời ơi thế gian làm sao nó chặt chội quá ta biết đi đâu về đâu nửa đêm nói vậy đó rồi xỏ đôi dép đi đi mở cửa lâu đài đi bơ bơ thì nó không biết đi về đâu cứ ngán quá ngán rồi à, không biết trong tâm quý vị có biết cái tâm trạng đó không có lúc mình chán quá đó mình chỉ muốn mở cửa mình đi hoài thấy có con đường là cứ đi thôi biết đi về đâu thì đêm đó đức phật ngài biết ngài biết rằng bữa nay là thanh niên này sẽ có người đắc đạo tên là giả dạ hoàn cảnh xuất thân lập lập lập lập như vậy như vậy và như lai sẽ là người giúp cho nên ngày ngồi ở cái bìa rừng thì cậu thanh niên này cứ tự ở lâu đài đi hoài đi băng băng băng băng dưới tới bìa rừng thì cái miệng vẫn lãm nhảm nó thế gian này chặt chội quá biết đi về đâu thì đức phật ngài dạy rằng hãy đến đây này giả xá ở đây không chặt chội thì khi thanh niên giả xá đến đức phật là thuyết pháp cho nghe thanh niên chứng chứng thánh đây chứng thánh và sáng hôm sau gia đình là học tóc đi tìm à, tìm tới cái tới cái bìa rừng thì họ thấy cái đôi dép của thanh niên giả xá đôi dép trong kinh đô đấy dép nó đắt tiền lắm biết đây là đôi dép của con mình này mà nó, nó biết nó sống chết thế nào sao đôi dép nó bỏ ở đây thì đức thế tôn người mới, mới chú nguyện là vợ và mẹ của giá sáng hôm nay sẽ chứng đạo nhưng mà ngài chú nguyện rằng cho đến bao giờ mà họ chưa chứng đạo thì họ đừng nhìn thấy thanh niên giá sáng ngài chú nguyện như vậy cho đến bao giờ họ chưa chứng thánh thì họ đừng nhìn thấy bây giờ họ nhìn thấy họ sẽ bị động tâm sao họ chứng thì lúc đó giờ họ tới hỏi ngài có thấy ai đi không thì ngài cái giảng pháp cho họ nghe họ đắp tu đồ quần xong thì ngài mới thu hồi cái thần thông thì lúc bây giờ cả nhà trùng phùng thấy nhau ồ thì ra thì lúc bây giờ trong cái nhận thức của một người một người cư sĩ mà tu đồ quần họ thấy ờ, chồng mình con mình mình đã đi xuất gia rồi họ không còn cái, cái, cái, ý tưởng mà, mà, mà luyến thương phạm tục nữa và họ, họ để cho ngài đi tu à đấy hẹn tụ chứ không hù lu bù la thì lắm này thì cả thanh niên giá xá và thái tử tất đạt ấy, đều là đi theo những lối mòn và hôm nay chúng ta đến với Phật pháp tôi nói không biết là bao nhiêu lần có người tham sân si ái mạng kiến nghi mạnh có người tính tấn niệm định tuệ nó mạnh có người cả hai thiện ác đều mạnh chỉ chực hờ cái cơ hội mà nó sinh sôi thôi đấy ai cũng có cái cái cái cái, cái chủng tử làm ma và làm tiên trong người hết trơn à, bây giờ gặp cơ hội thích hợp là mình thành tiên gặp cơ hội thích hợp là thành ma rồi đấy thì cái vấn đề mình tu tập là mình tạo điều kiện để cho cái thiện nó sinh sôi tu tứ niệm xứ sống kiểm soát nội tâm để mà mình xác định được mình đang có mặt trên cái lối mòn nào đây và không biết thì còn nhớ bài trong bài giảng gần đây tôi tôi tôi có nói có người đi vào chùa cũng cũng là là vì thương Phật quý Phật không? kính Phật trọng tăng nhưng mà thiệt ra vô chùa đó là họ chỉ phải bố thí thôi à, bố thí xong rồi có họ đi về mà trong cái đám bố thí nó chia ra tới là, là, là, là, là nhiều trường hợp có người bố thí để cầu cái quả nhân thiên kiếp sau sinh ra là giàu có sung sướng có người bố thí là để mà là, là, là, là cầu danh bố thí để mong cho người ta thấy người ta nể mặt mình Đấy, mình là đại thí chủ có người bố thí là để mà cầu có quả giải thoát kiếp sau đó là mình thấy chỉ riêng bố thí là mình thấy mấy trường hợp rồi Đấy. rồi có trường hợp bố thí là vì tình riêng có nghĩa là mình tưởng là bố thí thật ra là mình lựa chọn đối tượng mình thích thầy nào cô tăng ni nào mình mới cho chứ không chỉ còn mấy tăng ni khác trong mắt mình là zero có trường hợp gì bố thí vì tình riêng bố thí vì cầu danh bố thí vì cầu lợi cho kiếp sau bố thí để mà cầu giải thoát chỉ riêng bố thí là mình thấy nó có bốn trường hợp rồi có người vô chùa thì họ lại phải ngồi thiền Phật pháp thì không biết gì hết nhưng mà cứ nghe đâu có thiền là nhào vô xin được học thiền thích thiền lắm và đây tôi có biết bên ông tôi biết nhiều lắm Phật pháp thì kiến thức chắc không có đầy cái la me nó nói la mít thì mà không được la me mình tiếp xúc biết không biết gì hết nhưng mà khoái thiền lắm đấy mà họ nói chuyện với tôi họ nói họ hỏi thăm nhà đã xong nhà già thơ bây giờ có xin phép chị vô ngồi thiền chút tôi nghe nó họ ngồi thiền mà trong khi họ mới sinh học với mình bây giờ họ nói họ vô ngồi thiền thì tôi nghe tôi có cảm giác giống như một cái người mà, mà, mà mù chữ mà nói chuyện xong nó thôi thôi thôi được rồi nghe nói chuyện này thì tôi vô tôi bào chế thuốc à, chữ thì không biết à, nó à, anh coi cái chỗ nào dạy rắp dần rồi, rồi cho em tới em học à, nhưng mà thôi nghe nói chuyện tới đây được rồi bây giờ để em vô em, em, em, em bào chế thuốc thuốc covid được cho cái vụ covid để coi sao mà, nhờ anh giúp em à, coi chỗ nào dạy ráp dần bị đọc được gì mà xong rồi nó thôi nói chuyện tới đây được để em vô em, em bào chế thuốc covid bây giờ thôi và cái vaccine thiếu dữ lắm việt nam bây giờ Mestra rồi pfizer rồi, rồi eh, ờ, Johnson rồi bây giờ có cái Sino Phật Ma rồi nằm lắm anh thấy thương và em chế em chế cái gọi là Vina Phật Ma là cho, cho bà con mình xài gan vậy đó yeah. Dạ, khoái người tiền đó, thì tôi ờ, thương họ thiệt thường lắm thương lắm quý lắm chỉ tiếc thôi tiếc thôi. chứ phải mà họ có cái nền ngon quá chứ còn họ họ đang có lối mòn đó họ đang đi trên lối mòn đó nha tôi tôi tôi tôi tôi tôi hồi đầu là tôi ngờ nhưng bây giờ tôi tin hồi đầu là ngờ nhưng bây giờ tôi tin tôi tin là nếu bây giờ mà có một cái vị mà coi như chứng tứ thiền ngũ thông chứ không cần là thánh nha không có không những tướng chứng tứ thiền ngũ thông tứ thiền nghĩa là uh, thiền sắc giới đó rốt ráo thì sắc giới còn cái ngũ thông là gồm có thiên nhãn thiên nhĩ rồi tha tâm thông rồi túc mạng thông gì đó chỉ có mang ngũ thông của phàm ấy chỉ cần có vị đó thì rất nhiều phật tử việt nam sẽ gọi là bắt bắt chứng thiền định mà có khả năng nó chứng đạo quả tôi tin cái chuyện đó việt nam nhiều người rất là tinh tấn chỉ có cái tiếc thì chỗ là cái lối mòn của họ nó hơi, hơi bị ngộ là sao lối mòn là gì ta lối mòn là cái con đường để mình đi đúng không đấy con đường mình đi mà nó để nó, nó thông qua những vết hàng quá khứ đấy thì gọi là lối mòn mà đã nói con đường đi thì mình cái con đường á, nó con đường nó phải có chỗ để mình trú mưa trú nắng con đường nó phải có chỗ bán thực phẩm con đường nó phải có cái chỗ để mình hỏi han chuyện này chuyện kia có dân cư này nọ thì con đường đó được xem là con đường best way đường tốt nhất nha còn cái nguy hiểm nhất là cái con đường mà không có cái gì để ăn không có cái gì để uống không đường mà lỡ bị cái gì không biết nhờ cậy ai thì đó cũng là con đường nhưng con đường nó mệt à, đây cũng vậy mình khoái ngồi thiền mình khoái nghiên cứu Phật pháp nhưng mà mình coi kỹ con đường mình có vấn đề không khoái ngồi thiền đó là một lối mòn nhưng mà cái khoái cái cái cái con đường mà tu tập tại quán ấy nó có nhiều con đường lắm tu chỉ trước quán sau quán trước chỉ sau chỉ quán song tu đó là một rồi một con đường nữa có học trước hành sau hành trước học sau vừa học vừa hành hay chỉ hành mà thôi thì cái cái hạng thứ tư này là chỉ hành mà thôi hoặc là chỉ học mà thôi đó là con đường rất là đáng ngại bởi vì thời đức phật ấy, có những người họ chỉ hành thôi họ đắc liền là vì sao là vì cái người dạy họ là ai người dạy của họ đó thì chắc quý vị nghe nhắc rồi biết ai rồi ngài sách là phất ngài ca diếp ngài ananda ngài mục kiền liên được chưa à, mấy gì nó có đủ sức dạy không hình như đủ đó hình như đủ rồi bản thân mấy cái người mà mình nói là không cần học mà, mà chỉ hành mà đắc gì biết họ tu bao nhiêu kiếp không từng gặp phật tỳ bà thi từng gặp phật quế sá phu từng gặp phật ca diếp các vị chịu nổi không Đấy. còn mình bây giờ thì sao thầy mình có vị nào như ngày sau lạc phật này ca diếp hay không rồi bản thân mình đó, mình có chắc là mình đã từng gặp phật này phật kia hay chưa Đấy. cho nên cẩn thận Đấy, cẩn thận cái đó cái là lối mòn mà lối mòn nào cũng là lối mòn nhưng mà có lối mòn có đồ ăn có thức uống có trạm xá y tế không? có bệnh viện có chợ búa nó cũng là một lối mòn nhưng mà mình dễ dàng tìm tới những nơi đó còn có những lối mòn là bốn bề là lam sơn chướng khí hụm thiên nước độc thì cái đó là, là không được à, không được thì à, thích ngồi thiền cũng là lối mòn nhưng mà thích kiểu nào chỉ trước quán xa quán trước chỉ sao chỉ quán xong tu hay là thuần quán rồi học trước hành sao hành trước học sao cùng vừa học vừa hành hay chỉ học hay chỉ hành mà thôi đó cũng đều là những lối mòn à, được chưa hết có người duy lý có người duy cảm à, duy lý là sao tu là phải gọi là tập trung sát trừ phiền não giới lực trong sạch thiền định tinh tâm không tuệ quán miên mặt đó, đó gọi là duy lý còn cái duy cảm ờ, tôi tu cái đường lối nào cho nó mềm mềm nó vui vui tu ở các bạn có thầy tu ở cảnh đẹp tu ăn uống cho nó, nó dễ nuốt chứ tu đồ nóng thì không có máy lạnh mà lạnh thì không có máy sưởi tu đồ ăn thì đâu từ tàu hủ bảy món ăn ngán quá thì cứ hồi tàu hủ chiên tàu hủ kho tàu rồi tàu hủ sống rồi tàu hủ đường mình cứ ăn hoài nó ngán quá à, phải gọi là tu di cảm tức là tu tu phải gần cái người ông thầy nào cũng thích mới được tu phải ở cảnh nào cũng thích mới được à, tu pháp môn nào tôi thích mới được pháp môn nào vui vui chứ còn gì đâu mà bà thể trượt tử thi cái ghê quá đi tu cái gì đâu mà đi biết là đi ngồi biết là ngồi thấy cũng đáng lắm ừ, đó là duy cảm tức là cứ lựa cái mình thích còn kia là cứ chăm chăm tìm cái gì mà mình thấy nó cao siêu thẳng đường mà đi một đi không quay lại là đó là gọi là duy lý duy lý và di cảm đều không xài được Đấy. mà mình á, là phải có này có kia trung đạo mà à, hôm nay với trung đạo mình gì có nhiều người hiểu trung đạo là chẳng hạn không phải mà trung đạo là đi chính giữa với hai cái đôi tàu chân khép đàng hoàng duyên dáng và ý tứ chứ không phải trung đạo là chẳng hạn mà đi bẻ cái chân như bệnh xã hội nữa phải Đấy tu phải có người có ta tu là phải có người có ta là sao giới phần định phần tuệ phần vô lượng phần tu là phải có từ bi và có trí tuệ chỉ có trí tuệ không thiếu từ bi không được mà chỉ có từ bi mà có trí tuệ thì không được à, phải có cả hai phải có lý và phải có tình đấy thích người thiền nhưng mà trà đạp coi rẻ kiến thức giáo lý xài được biết gì mà tu rồi cấm đầu làm con mọt sách không có quan tâm đến đời sống chánh niệm bữa nào nó lăn đùng ra nó chết đi về đâu cũng không được cấm đầu bố thí làm từ thiện xã hội mà không lo Phật pháp không lo đời sống nội tâm tinh thần không được người cứ cấm đầu lo ba cái tinh chuyên thiền định gì đó mà người hành giả tu kế bên nó hỏi mượn chai dầu gió nó không có <laughs> có có có có có gặp rồi có vô đây vắt chày ra nước ki bo đệ nhất bụng xỉn kẹo bón mà trong kinh kể một chuyện động trời là thời đức phật ờ, vua pa đi, chờ chút tôi khát nước quá hãy đức phật ấy có một ông hoàng tử ông chơi thân với một cái ông ờ, phó thường dân thành lớp do ngủ nhiên là nhỏ cũng đi ra đi vào đó ừ, chơi rất là thân mà tại sao phó thường dân mà làm bạn hoàng tử được bởi vì cái ông phó này nè ông là con của một người giúp việc trong cung ấy rồi ờ, ờ, hoàng tử có dịp gặp thương thân nhau lắm rồi tới lúc hai người biết Phật pháp là trở thành đôi bạn đạo tri kỷ thì bữa đó mà hai ông do cái túc duyên nhiều đời có cái sự nhớ quá khứ ừ, trong kinh kêu là cái khả năng là cha tí cha tí sát nha đi cát có người người có cái, cái khả năng nhớ được tiền kiếp không có thông qua thiền định nha không có cần đặc biệt của cái nhớ tiền kiếp thì hai ông bạn thân như lắm bữa cái ông ông ông ông ông hoàng tử nói tụi mình ngày xưa cũng tu hành giống nhau mà anh thấy không giờ mình sanh ra tôi cũng biết Phật pháp ông cũng biết Phật pháp ông thiết tha tu hành tôi cũng thiết tha tu hành mà ông thấy tôi ăn uống ăn ờ, của ăn của để là thoải mái tôi nhìn ông thấy mệt quá cực đoan tu cực đoan thấy chưa thấy chưa thì cái ông kia đó, hai ông mà đời đời trước là hai tỳ kheo đời cả giết không tu hành văn lành mà một vị thì ờ, vì giữ giới học đạo đàng hoàng thiền định đàng hoàng nhưng mà thấy ờ, bạn tu mà ai túng thiếu thì cũng giúp dư bữa là giúp lá, lá y bữa giúp miếng xà bông bữa thì giúp viên thuốc như vậy còn ông nội kia là ông, ông chủ đường thế này cái này nguyên văn trong chú giải đó, đó người tu là phải thiểu dục phải tri túc có gì xài nấy mình mà giúp cho người khác là mình là mình ờ, xúc phạm họ mình là bao mòn cái là tinh thần là thiểu dục tri túc của người khác ông, ông nói vậy đó tu là có gì xài nấy Ờ, không có dòm ngó của người khác là có cái gì bây giờ mình giúp ổng là là tạo cho ổng thói quen mà mốt ổng bị túng ổng hay dòm ngó người cái bên rồi ờ, thêm đó mình khi mà có ý dòm ngó kiếm tiền vậy đâu còn tri túc đâu còn sử dụng nữa cho nên là ổng không có giúp ai hết ổng nói là mình tu và mình sống bằng cái phước cá nhân đây ừ. quan điểm thì ông cho nên ông tu suốt đời ông có như trí tuệ thì định giới hạnh xuất sắc Đấy. nhưng mà tới hồi đẻ ra thì ông nghèo nó sát sơ duy lý vì lý yeah có người vô đạo là cứ cấm đầu học mà không có lo bố thí dưỡng giới không có lo thiền định tuệ quán đời sao sinh ra là thông minh bằng trời mà nó nghèo le lưỡi mà tu thiền rất là khó để lo học không à ừ. có người lo bố thí lo phục vụ lo từ thiện xã hội mà không lo cái gì hết để rồi sao để là nó giàu lộng lẫy luôn mà cái đầu nó nó, nó, nó xé cong rồi ừ còn có đứa mà chuyên môn dưỡng giới trong sạch đời ra sinh ra quy tính rồi nhan sắc lộng lẫy mà vừa nhưng mà về mặt tài chính hơi hạn chế à, mà về mặt trí tuệ cũng hạn chế phải trao nên nhớ trao rồi cái gì thì mình mới được cái tương ứng chứ đừng có nói tôi dưỡng giới tôi có tất cả sai còn coi kỹ là thập thiện coi kỹ trong thập thiện và, và thập độ ba lâm mặt coi, coi giới chỉ là một phần bố thí là một phần trí tuệ là một phần cảm ơn nhớ dùm có đúng vậy không không có cái pháp môn nào mà mà mà, mà chê pháp môn khác cái đó có các bị nhớ cái này nè xin lỗi rung rung này có dốt bị có dốt bằng trời cũng phải nhớ cái này cơ thể chúng ta sống được khỏe được là nhờ rất nhiều cái hóa chất rất nhiều cái sinh tố mình không thể nói canxi là quan trọng nhất rồi mình dẹp mấy cái mà mà mà B1, B2, B6, B12 nó cũng đúng nó cũng đúng phải có cái này phải có cái kia à, phải có canxi rồi magnesium rồi phải có chất sắt rồi có gan đồng kẽm thiết tùm lum trong người mình chỉ không thể nào mà mình mình tập trung như một thứ hết trơn á nha yeah. Ừ. được tại sao mình mà mình phải đi khám bệnh định kỳ là bởi vì qua cái kết quả xét nghiệm đó, bác sĩ cho mình biết cơ thể của du nó cần thêm cái này nè nó cần bớt cái này nè à, cái chỉ số này tốt nè mức này là mức tốt còn mức này hơi hơi, hơi thấp này nha cái này cao mà cái này quá cao đó phải thường xuyên chỉ riêng cái xác cái, cái xác phạm này nè cái xác bất tỉnh này nè mà nó còn tồn tại bằng rất nhiều cái thành tố thì nói chi là cái đời sống tâm linh và nói chi là cái dòng luân hồi quý vị Đấy. cho nên cái lối mòn nó quan trọng lắm đồng ý mình đang đi trên cái lối mòn thiện pháp nhưng mà lối mòn thiện pháp nó có nhiều lối lắm nãy giờ tôi đã tôi nói hai lối này thấy chưa lối di cảm và lối di lý đó chưa à, mình nhìn đi tôi nhìn tôi nhìn cái kiểu học của vị ông này kiểu sao sinh ra là giỏi lắm là nha nhưng mà nghèo banh sát còn con cha này kiếp sau là giàu lắm là nhưng cái giàu mà có điều cái đầu cái đất sét không còn cha này kiếp sau đẹp lắm mà vừa đẹp vừa khỏe nhưng mà nghèo lắm mà có trong xã hội trong thế giới xung quanh thì cái người nó nhiều lắm đẹp mà nghèo à, đẹp giàu mà ngu giàu đẹp khôn mà bệnh đủ thứ hết các bạn ngó ngó coi tôi nói đúng không ai cũng có vấn đề hết một là khả năng tinh thần hạn chế khả năng tài chính hạn chế khả năng sức khỏe hạn chế rồi khả năng giao tiếp xã hội hạn chế mỗi người được tại sao phật là khó kiếm là bởi vì tất cả hạnh lành ngài đều quân tập ở cái mức thấp bố thí không ai hơn bồ tát chánh đẳng giác trì giới không ai hơn bồ tát chánh đẳng giác thiền định không ai hơn bồ tát chánh đẳng giác phục vụ từ tâm thuyết pháp tính pháp ờ, cải chính kiến thức điều chỉnh ý kiến tất cả không nghe hơn một cách chánh đẳng giác khi mà mấy cái này mà nó tròn rồi đó thì coi như đó, trở thành một người mà coi như cái gì ngày cũng biết ai ngày cũng thương và đức lành nào ngày cũng có mà không một phước nào ngày thiếu thí dụ như lão tử ờ, khổng tử khổng tử khi nói về đệ tử của mình thì khổng tử nói về mặt này ta thua thua đứa học trò này về mặt kia ta thua đứa học trò kia nhưng mà nhờ cái nào ta cũng có cho nên ta làm thầy các con đó là khổng tử nói mà riêng thế tôn thì không thí dụ như nói là đệ tử của ngài là ngài ca giết là đệ nhất khổ hạ đệ nhất đầu đà ngài sát lệnh là đệ nhất tuệ ngài một tiền liên là đệ nhất thành tông thơ ờ, ngài nan là đệ nhất ờ, đa văn ngài nuruda là đệ nhất thiên nhãn ngài sibeli là đệ nhất tài lộc xin nói rõ đệ nhất là trong tinh văn với nhau trong hàng ngũ tinh văn với nhau chứ tất cả cái nhất đó mà so với thế tôn thì không là gì hết ví dụ như ngài sibeli đệ nhất về tài lộc thời gian mà ngày quân tập cái phước lành mà để được cái quả vị đệ nhất tài lộc chỉ có 100 ngàn đại kiếp trong khi Thế Tôn là hai chục A Tăng Kỳ và 100 ngàn đại kiếp mà một A Tăng Kỳ là 10 lũy thừa 140 các vị nghĩ coi một tỷ là chính số không mà cái cái cái cái, cái 10 lý thường trong bữa là một số một một trăm bốn chục số không các vị tưởng tượng bao nhiêu triệu ức tỷ lần thước ngày nhiều lắm thước ngày nhiều lắm ngay cả bà gia du kìa mà bà trong chính tạng mà có nói cho trên đây trong vũ trụ này ngoại trừ thế tôn thì về mặt thân tướng không ai hơn được ta bà đẹp lắm bà đẹp lắm bà quý Saka đó là không bì được cái bà đó. nhưng mà tại vì nói tới bà là nói tới bà phi nha là đại phú trí thì chị khác bị chìm đi chứ bà bà gia du đẹp lắm nói về nhân loại nha đang nói về nhân loại xin lỗi phải nói rõ là trong cái vũ trụ này là mà, mà xét về nhân loại đó không có ai từ bậc đầu sinh và xác nhận đẹp vậy đẹp như vậy và trong kinh Asa trong ờ, Asa trong ờ, trung bộ cũng quyền đám bà la môn già có trẻ có không tới gặp ờ, đức phật để vấn đạo thì trong đó họ đang bực mình lắm mà trong đó họ vẫn phải nói thòng câu này thưa Samon Gautama đây là thanh niên Asajatana một người đã có bảy đời dạ, thuần chủng quyết thống không pha tạp với cái dòng dõi thấp kém đây là thanh niên Asajatana đã gọi là thuộc lòng tâm đại đà đây là thanh niên biện tài vô ngại đây là thanh niên sức thân đụng gia đình gọi như là gia tư là của ăn của để là cực kỳ giàu có ok và đây là thanh niên Asipana là một người đẹp trai lịch sự ờ, hào anh ờ, tuấn khôi vĩ không thua kém một ai ở đây chỉ có đứng sau Samu Mutama <laughs> họ đang họ đang khen họ đang khen họ đang khen khen thanh niên đó à, nhưng mà họ nói tới mấy cái vụ đó người đó ở đây là chỉ đứng sau Samu Mutama về cái anh tuấn khôi vĩ thôi dễ sợ như vậy đức lành này vì cái lối ngày cũng đi ngày thành phật ngày cũng đi theo lá mòn không nhưng mà lối mòn của ngài đó một lối mòn hoàn bị hoàn hảo hoàn thiện đấy không có thiếu gì trơn cho nên khi mà thành rồi đó trồng do không có thiếu không có mẻ một gram nữa hết ừ. trong khi đinh văn đệ tử ngài đó thì được này bắt kia trội này kém nọ không phình cái này lép cái kia còn ngày thì không ngày là tất cả viên mãn viên mãn một gram mẻ không có vì sao vì cái con đường này đi nó tròn đó. còn mình cái lá quan trọng mình có cái lá mòn mình mỗi ngày mình coi cái con đường mà mình đang đi chắc chắn nó là lá mòn nhưng mà cái lá mòn này nè nó có mấy cái mà mình cần hay không trạm xá y tế khi hữu sự có chỗ bán thức ăn nước uống hay không có chỗ để gọi phone có chỗ để đổ xăng hay không có chỗ nào dẫn ra đường ờ, đường hai quê đường ờ, đường autobahn đường lớn hay không đó lần này á, là mình thấy con đường đó mình đi mà mình không có quan tâm tới một lúc rồi đó mình phát hiện ra cái con đường mòn này là dẫn về tử địa về Death Valley của California à, biết biết biết được không ở bên ờ, Cali nó có cái Death Valley là tôi cũng chết <laughs> à, cái là đi ngồi mình vô từ tử lộ tử địa nào mình không biết này vô cũng ừ, lý tưởng hóa cuộc đời vô là chiến tâm thiên định tu đâu năm mấy năm phát hiện ra cái đầu trong lòng không tám vậy bắt đầu lệ hồi đầu thì mình chê mấy người học mà nó vô là một sách là phí thời gian chuyên tâm hít vào thở ra bằng chánh niệm mình đã lắm nhưng mà nó tu vài năm lúc lúc mà nó va chạm với sự thật nó mới dội ra thì ra không tự mình giải quyết những cái hoang mang nghi hoặc được lẽ ra những cái này là một kiến thức Phật học căn bản là người ta đã không có bị rồi cộng mình đó là lúc là mình bị dướng mà cái này tôi nhắc là những người mà không học giáo lý nè đừng có tưởng là là bắt chước người xưa không học giáo lý rồi rồi tập trung tu rồi đó tôi nhắc một chuyện thôi thời xưa có phật có thánh thì khác thời nay coi chừng thời nay không có nắm giáo lý căn bản đó các vị dễ bị lung lạc bởi vô số thầy bà tin tôi đi năm ngoái tôi là một tính nữ tôi thờ ngày pa ao và có tôi mê học thiền cái ngày và tôi không học giáo lý rồi thì năm nay một năm tới hai năm anh tịch đó lúc này bắt đầu nó lộ chuyện ra nè thưa sư thưa sư rồi cái vị mà thế của sư vị à, thế sư cái uh, internet của sư vị rất dạ. dạ thưa sư cái internet của sư bị rớt rớt là sao tôi nghe dạ à, nó bị chậm à. bị chậm bây giờ ngay chỗ mà cái uh, người uh, cư sĩ nữ uh, tu bao đó tới, tới lúc đó tới giờ là... dạ rồi, rồi bây giờ bây giờ bây giờ có nghe nó lại chưa bây giờ, dạ, dạ, nghe, chưa? Dạ, rồi, nghe, rồi. Nghe. Rồi. rồi bây giờ cách đây mấy năm á, là tôi là một cư sĩ nữ tôi không học giáo lý rồi tôi chỉ lo tôi chuyên tu theo ngày bao tôi cứ hết vào thở ra hết vào thở ra lai ra mỉm cười như vậy thì là đến một lúc nào đó ngài tịch thì cái vị mà giáo thọ mà tiếp nối đó vị đó vẫn đi theo con đường đó nhưng mà đương nhiên là vị đó có những cái quan điểm tư riêng thì lúc tôi làm sao một là tôi bị sốc còn hai nó tôi sẽ quan mang không biết là ngài tao và cái vị này đó, tôi theo ai chưa hết trong thời gian mấy năm này nè tôi có tiếp xúc với một số thầy và bạn trực tiếp hoặc là trên mạng mỗi người cũng đưa cho tôi một số quan điểm lúc đó vì giáo giáo lý căn bản tôi không có cho nên tôi có hoang mang tôi biết bị ai đúng tôi bị nghĩ có mệt đâu mà trong khi đó nếu mà tôi có nền tảng giáo lý thì quá ok rồi đằng này là cứ nghe mà chóp mà nhát mà chóp mà nhát mà nhất là có nhiều vị họ nói nghe rất có lý mình không cần học nhiều mình cứ nhớ rằng cái giữ cái tâm mình nó tâm tịnh đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền không tâm không bị dao động trước tình cảnh là đó là đạt thiền rồi cái câu đó rất là hay nhưng mà tôi xin thưa rằng cái đó là mấy để mấy ông thánh ông nói chứ còn phàm phu mình không nói như vậy được trong room có dược sĩ bác sĩ nè tôi hỏi thiệt các vị nếu các vị nghĩ sao nếu tôi nói thế này không có cần học dược học y gì mệt lắm cứ là ăn uống thuốc men cẩn thận tập thể dục thể thao không tinh thần lạc quan sống chỗ có không khí trong lòng là khỏe cái câu đó nó vừa trúng mà nó vừa trật nó trúng thì đúng đó, đó là mấy cái lời khuyên của bác sĩ nhưng mà nó trật cái chỗ là không cần biết gì ngoài ra chỉ cần biết ăn uống đàng hoàng không? thể dục thể thao vận động cơ thể không? dưỡng khí trong lành đầu óc lạc quan không? lành mạnh là khỏe nhưng mà các vị nghĩ sao với những cái này nó có đủ để mà ngừa bệnh ung thư cho tôi nó có ngừa được cái bệnh bệnh gan bệnh bao tử không không có đủ không có đủ phải, phải có thêm kiến thức gì nữa kìa à, rồi đó là, là là là bao người là những lần bị thương tích máu me mũ máu tùm lum đó, thì lúc tôi đâu có áp dụng mấy cái này được thấy chưa nhưng mà vì tôi cứ khoái tôi lại tôi làm biến học cho nên tôi khoái mấy cái công thức nào mà nó đơn giản như vậy hóa ra tôi phủ nhận toàn bộ cái kiến thức của bao nhiêu dược sĩ và bác sĩ bỏ hết bỏ hết tôi chỉ tập trung mấy cái gọn thôi nhưng mà tới lúc hữu sự mới biết rằng chính vì tôi quá gọn cho nên tôi không đủ xài nhớ nha nhớ cái đó cho nên kể từ hôm nay các vị tự dò xét coi trong cái trong cái lối mòn mà cái tốt nhất trong kinh nói là cái, cái, cái, cái Asia mà tốt nhất là Asia phải hội đủ bảy cái này cái áo giá mà tốt nhất cái lối mòn và tốt nhất phải hội đủ mấy cái này giống như bên thụy sĩ bất cứ một cái làng xóm nào mà hộ hẻo lắm xa xôi lắm thì nó cũng phải hỏi đủ bốn điều kiện đó là điện đường trường trạm các vị còn nghe không ta điện đường trường trạm là sao điện là chỗ đó điện phải lên tới điện nước điện tức là điện nước phải điện rồi đường là coi như xe lên tới điện đường à, điện mới được trường là nó phải có trường học cho cho trẻ con trạm là ở đó là phải có gọi là trạm y tế hoặc trạm xe bus hoặc là nhà ga yeah. Dạ. đó phải yeah, dạ, điện đường trường trạm chứ còn mà thiếu bốn năm được ở đây cũng vậy trong kinh nói bất cứ cái hành trình vạn lý nào thì hành giả cũng cần có mang một thứ đó là chữ ba thay giác tôi tôi spell tôi đánh trần vậy đó nha Dạ. ba là b b b, b dưới á ba b a ba à, ba thay thay giá là th à, phát âm thầy tiếng mỹ đi là p a p là peter a là apple p a rồi rồi ờ, chữ t t là tom để chữ h là hungry là chữ ờ, y là empty. E for empty hả sư? em chi y là em chi rồi uh, rồi double double double y hai chữ hai chữ correct và chữ chữ chữ a a là apple là ba thay giác thì trong đó nói rằng bất cứ một cái hành trình nào nó cũng phải có được một thứ gọi là ba thay giác ba thay giác có nghĩa là gì ta là tiếng hán chính là tư lương nhưng mà tiếng việt nam mình gọi là hành trang hành lý nói chung tức là cái cái mà từ thức ăn cho tới y phục thuốc men dụng cụ đèn pin học quẹt dao kéo gì đó thì cái đó gồm chung tiền bạc giấy tờ cái đó gọi là ba thầy giá à, thì cái ba thầy giá ở đây á, nó gồm có bảy món đó là thách thánh sản nhớ nha tôi nhắc lại trong kinh đó lưng hồi nó là một, một cái cuộc hạ nó, nó là gồm hai hành trình hành trình sanh tử và hành trình giải thoát thì cả hai hành trình này đều rất cần đến cái gọi là hành lý hay là hành trang thì hành lý hành trang đây nó gồm có bảy thứ đó là tính thí giới văn tàm quý trí tính là chấm tính phải định nghĩa tính là chấm tính có nghĩa là niềm tin vào cái thiện tin vào cái nhân quả nhân nào thì quả nấy không tính à, tin nào nhân nào quả nấy nhân thiện dẫn đến quả lành nhân ờ, quả lành là gì ta là được cái cái hỷ lạc còn nhân ác thì dẫn đến cái quả khổ tức là khổ ưu không? thiện thì hỷ lạc mà ác thì những cái khổ ưu đó là niềm chánh tính à, tính thí thí có nghĩa là tùy thức tùy sức mà trao ra cái gì đó thuộc tinh thần vật chất của mình cho người khác đó tùy sức mà trao ra à, luôn luôn mong người ta cũng được như mình cho nên mình không có tiếc gì hết không giữ lại đây gọi là thí thí và định nghĩa như vậy đó chứ không phải thí là cầm cho là không được cầm mấy nó tay cho mà tâm siết lại cho cái kiểu thả diều nhưng phải thả chim làm được không cho đây là cho kiểu thả thả thả thả chim buông ra thì thôi còn cái kiểu thả diều tức là cho cái dây còn giật giật giật giật nắm lại làm được tính thí giới ở đây có nghĩa là có cái khả năng gọi là tiết chế được cái hoạt động của thân khẩu làm cái gì cũng tự xét coi nó có hại mình hại người đời này đời sau hay không đó, gọi là giới tiết chế hoạt động của thần cầu gọi là giới văn ở đây có nghĩa là cái cái lòng hiếu học à, thích lắng nghe cái điều hay lẽ phải từ các bậc minh sư thiện hữu văn ở đây không đòi hỏi các vị phải uyên bác uyên thâm bác đại tinh thâm cũng phải mà văn ở đây là lòng hiếu học luôn luôn là sẵn sàng lắng tai để mà tiếp thu cái điều mới điều phải cái điều hay lẽ phải mà mới mẻ không có dậm chân tại chỗ theo cái kiểu mà gà què ăn quẩn cối say học ba mới bằng lá me lá mít tự cho mình là cái rúng của vũ trụ là trung tâm minh triết là đại diện cho gọi là trí tuệ của vũ trụ là đỉnh cao tâm linh gì đó không phải nha yeah. mà văn cái này có nghĩa là luôn luôn sẵn sàng mở cái lòng ra để tiếp thu cái mới đấy tàm quý tàm đây tức là thẹn biết thẹn khi mà mình nói làm suy tư chuyện bậy quý là biết sợ khi mà nói làm suy tư chuyện bậy à, tàm đây nghĩa là biết thẹn thẹn là có hai à, thẹn dựa vào mình và thẹn dựa vào người thẹn dựa vào mình nghĩa là người như mình mà mình lại như vậy hay sao rồi cái thẹn vì người có nghĩa là mình có mặt trong đoàn thể mình là người của họ trần mình là người Việt Nam mình là dân da vàng mình là người Phật tử mà mình lại như vậy hay sao thì đó gọi là cái cái cái cái cái cái thà tàm đó nó dựa vào vào người ngoài còn cái tàm thứ nhất là dựa vào bản thân nghĩa là người như mình mà mình là như vậy hay sao nó là tàm đó hai là dựa vào mình và dựa vào người còn thứ còn cái quý là sợ còn cái bốn tức là sợ khi mình sắp nói là mà suy tư chuyện bậy á thì có được một trong bốn cái nỗi lo sau đây một là sợ lương tâm cắn rứt à, nghĩ cho mình làm này suốt đời này mình có ở lòng có yên hay không tối ngủ có nhắm mặt được hay không đấy đó là thứ nhất là sợ lương tâm cắn rứt thứ hai là sợ tiếng đời dị nghị à, cái là mình làm gì rồi dư luận xã hội dư luận thiên hạ họ nghĩ sao về mình họ nói sao về mình các vị còn nghe không dạ chúng con còn nghe sư dạ cảm ơn rồi cái thứ ba đó là sợ pháp luật trừng trị đại mình làm này mình coi như pháp luật mà biết cũng mệt mình bị ờ, ờ, pháp, luật sợ gáy đó rồi thứ tư là sợ bị báo ứng đời, là xa đọa chẳng hạn này nghĩa là quý, thì chỉ cần một trong bốn cái này cũng đủ để cho mình không có làm việc vậy. một là sợ lương tâm cắn rứt hai là sợ dư luận thiên hạ người ta đánh giá thứ ba là sợ pháp luật thứ tư là sợ ờ, quả quả báo báo ứng đời sau tính lý giới văn tàm quý rồi tới cuối cùng là trí trí ở đây là sao là trí đây là biết rõ rằng mọi thứ ở đời này đều có nhân có quả mọi thứ đều do nhân mà có và có rồi đều phải mất đi đó là trí trí biết rằng đó ta phải chịu trách nhiệm những gì ta nói làm và suy nghĩ ta thích sanh tử thì ta sẽ hành động theo hướng sanh tử ta chán sanh tử thì ta sẽ hành động theo cái hướng chán sanh tử đấy ta sống đời dục giới thì ta sẽ sanh về cõi dục giới ta sống sống đời phạm thiên thì sẽ sanh về cõi phạm thiên ta sống cái đời, cái, cái đời của bậc thánh buông bỏ thì ta cũng sẽ buông bỏ không còn tái sanh trong ba cõi sáu đường ngũ thú lục đạo nữa đó là trí không trí về nhân quả trí về tam tướng này vậy đó không thì là bảy cái này cộng lại được gọi là tư lương hay là hành trang thì bất cứ quý vị đi con đường nào mà có được bảy cái này nè thì tốt bảy cái này mình có thể gọi nó là bảy món hành trang cũng được hoặc là bảy thứ có trên đường cũng được nói sao cũng được hết miễn là đi đâu cũng phải có bảy cái này bảy cái đó dính cho người mình gọi là nó bên lề đường nói chung là nó là hành trang gọi là những thứ có bên lề đường nhưng mà miễn sao là ở đâu có bảy cái này thì khác còn bất cứ cái lối mòn nào quý vị đi mà cứ bị dò dò quý vị thấy nè có tính có thí có nhưng mà không có giới và có tính có thí có giới nhưng mà nó không có cái văn văn cái ngành kiến thức giáo lý không có rồi tàm quý yếu quá rồi trí mình cũng mờ nhạt lắm mình khoái bố thí rồi khoái ngồi tiền thôi như vậy mình biết rằng hành trang mình không có đủ nha nhớ cái đó rất là quan trọng thì mình nhắc lại lần nữa toàn bộ đời sống này dầu luân hồi dễ hay giải thoát chúng ta liên tục đi trên những lối mòn thôi mà có điều lối mòn đó đó nó mình tại sao mình chọn nó giữa bao nhiêu lối mòn khác là vì tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống và hãy nhớ cẩn thận dầu biết hay không dầu muốn hay không thì chúng ta luôn luôn có mặt trên một lối mòn nào đó ở mỗi phút giây chứ không phải là cả đời chỉ có một nha có nhiều lối mòn lắm có lúc thì trước khi chúng ta hành thiện mà chúng ta đang đi theo cái lối mòn thiện mà làm bậy thì cũng đang đi theo lối mòn bậy mà các vị biết lối mòn để làm bậy nó nhiều lắm và lối mòn hành thiện nó cũng nhiều lắm phải không nhưng mà cái quan trọng nhất là con đường nào mình thường đi nhất nó sẽ chính là cái hành trình tương lai của mình đây ok chúc các vị một ngày vui và hẹn lại từng sau dạ. dạng đúng một tiếng rưỡi một tiếng rưỡi luôn khiếp dạ. dạ wow. sư dạ. sư say xưa quá mà dạ. chúng con cảm ơn sư dạ rồi rồi <laughs> hôm nay à, quý vị thấy sư à, cho một mình một bài pháp rất là hay ha quý vị à, đó là một cái cái hành trang cho cho mình à, thôi cũng đã trễ rồi à, nhân cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau của sư à, cảm ơn mọi người rồi chào anh Kiên và tất cả mọi chào người, mọi dạ. Dạ. bye anh Kiên bye, dạ.